Xin chào tất cả các bạn Hôm nay Rotochip sẽ ờ, dẫn các bạn đi đến tham quan một hòn đảo rất xinh đẹp và còn hoang sơ tại Phú Quốc Đó là hòn Giám Ngang Hòn Giám Ngang hay gọi là hòn Gầm Gì nổi tiếng với những rạn san hô đẹp đến mê hồn Nhìn từ xa xa, hòn Giám Ngang có những tảng đá xung quanh với nhiều hình thù kỳ dị gió và sóng biển thành nơi này nơi này vẫn còn rất hoang sơ và sở hữu một bãi biển chưa bị khai thác du lịch làn nước ở đây là mát rượi sẽ cho bạn vùng vẫy thỏa thích mật độ san hô à, tại đây còn khá dày đến mức chỉ à, cần úp mặt xuống nước để có thể nhìn thấy rõ hệ sinh thái san hô xung quanh Hòn Dông Ngang được xếp vào bậc nhất Việt Nam về độ phong phú với 17 loại cứng và mềm hải vị khác nhau những giải san hô nhiều màu sắc chắc chắn sẽ gây ấn tượng với các bạn khi lần đầu tiên đến đây